mà nói rồi nói Thế gì được ạ? À, bữa nay tôi có nhân viên được uh, à, gặp à, à, à Kiệt ở đây thành ra à, đã ở à, đây được mấy lần rồi nhưng mà có lên Thiên Long Sơn được một lần lại cha lại mẹ à, và bữa nay mới lên à, đây ngày hôm qua à, phải đi à, nữa rồi thành ra cố gắng đến đây để gặp à, được à, Kiệt nhìn tận mắt đó là một hạnh phúc đã cuộc đời tôi thì rất là lâu rồi đã nằm chim bao đã thấy được đức quan thế âm bồ tát hiện giờ đã nghe Ngô Tuấn Kiệt rất là lâu 30 năm rồi bây giờ mới được hiện diện là được gặp Kiệt rất là hân hạnh đi đọc đấy dạ về chuyên nhà ờ chuyên nhà dạ. ờ, ờ. à, thì à, cũng cần mà nãy mình à, lên tới ba mà à, tủ cục cũng cái ăn đó dạ nhưng mà đã lần này là lần thứ ba mình mới được gặp dạ, dạ. câu bất qua thì thế nào cũng được thành ra rất là kiên cố đến đây được gặp kiệt dạ được uh, xin bắt tay một lần à, bắt tay không biết nhưng mà thì đi tập hình lần nữa thì à, à vậy là tốt phút rồi để dùng tâm nữa tiền cảm ơn bạn năm thật sự bạn Nam với phật mẫu với đức mẹ ma là các điểm giống nhau nha rồi bên tây tạng nguyên tha cũng là mẹ giống nhau á việc và nhìn biết họ từ từ từ đã chuyện đang là chứ còn chỉ bệnh nữa gì giờ đi liền hả trời ơi mình gắt lên bay nữa Virginia này khi nào mà làm việc á phải bảy giờ mà làm việc mới đậu được người ờ, cần cả không muốn đi đâu hả cái này ờ, nó có ông ờ, sóc thì chào mà khi mà ông người mình nó có cái giống như cái não quan trọng nhất về giống như điều ghe à nó, ờ, nó tỉnh tỉnh ngày mai là bốn năm trăm tỷ nó cũng nó coi cái rác cho nên cái quan trọng của mình không có tiền nhưng mình ghét chữ cái não mình cái trí óc mình nó chắc thuốc rồi à. cái gì đó là nhìn thấy dao nhưng mà cách giàu quá rồi cái ờ, thất tình nó chỉ cua cua cái gì làm cái tức cười á con hàng nó thôn kiểu đó mà có ai tin bảo bị thần kinh không có gì chị gì cũng như nó được ờ gác hỏi là đi nó là cà lửa làm đốt chó à, quay à, gà quay à, vịt quay hết tròn quay mà thằng nó nó đi ở cái xã hội này lúc chị mất rồi mà nó bên bản nghe nói gì nó ok rồi nó thì làm gì ở đây không ở đây không không lo người trong hình này tên gì hả chưa đâu làm với tổ chưa kinh tiền không cái hai đồng đó thì tao Yeah. thì bệnh nhiều người cũng hết bệnh này cũng thêm kim chi à, thêm ờ, kim chi à. kim chi là cái này lãng quang mấy người này à, bị à, âm ma gì, chơi ma không có chơi người ở chế ma ma mà thì cái kiểu này cứ để này nè kiểu nhìn hoài nhưng mà có ý kìa ma này thì nó nể lúc nó nể lúc nó nể nếu ừ. <laughs> nó nể ta điều tra chỗ khác vậy thôi sao gấp quá à, à, à gấp rút quá à. À. thì à, đường đi xuống địa ngục là phải đi gấp còn đường đường đi về trời họ cần gấp nên cứ đi khỏi <laughs> ta ta đường về trời còn đường nào chúng ta tất cả và dạ, chính mình sẽ rẽ lên can đường nào cũng sẽ đi dạy cha mẹ Mình kiếp này chăm kiếp sau không biết là chút ngột cấp ừ. cái chai lúc nãy rồi chị đưa cho người đó uống nghe rồi rồi rồi Ồ, bảy tuổi trẻ rồi chụp đi bảy chục tuổi gấp quá ra chưa chuyện nói nghe mà đừng ngủ rồi à, giọng nói về à, Việt Nam Sài Gòn dễ thương quá giọng à, hay nói giọng nói dễ thương họ đang hút thần nghe về bản là lấy kinh thiên tâm ghét đọc lấy kinh là ghét đọc ừ. đọc cái gì không đọc có gì hết mình à, mình thì chèo mũi cho phụ chèo lái hỏi à, hỏi để gần là nguyễn Sinh chỉ vô à. Dạ, dạ xin là dạ, ừ, có chết thì đi về trời nhưng mà nói tiếng nói về trời cũng khó khó thành ra xã nói dạ sinh dạ. không biết cậu gì Đó này là công nhận là thật thà là mình mình tưởng là mình người thật thà nhất hành tinh ai đó là quá thật thà cho chết đi về trời cứ nghe là tức nghe là giống kiệt là người à, quyết định vậy tự mình quyết định chứ không ai quyết định cha không quyết định nữa đức thầy quyết định nữa đức thầy với kiệt là đưa phương tiện thôi còn mà muốn được trời là thử mình hãy ngồi thiền đọc kinh nhập áp chăm ngồi thiền ra không ngồi được còn đọc kinh thì à, không phải ngồi thiền kiểu như trong chùa ngồi trên ghế này nè miễn là sao mà ta cũng buông lỏng thì ngồi kiểu nào cũng được mà ông con được đúng không dạ ở ờ, đây thì cũng ngồi mà con được mà đứng cầm đũa cầm chén thôi ờ, mỗi lần ngồi yên cái đầu nó xa thì cái đó là sao về trời được <laughs> thì về đây phải tập bỏ ấm tâm bộ vô biết rồi nãy thì chúng ta làm đúng á, cũng có trên cái đèn nếu sao mình thả lỏng cái uh, mọi thứ trong đầu mình thì là gọi là thiền á dạ dạ xin thiền sinh lên thì bóp nhã thì rước rồi đó ok có hợp như chưa dạ, à thì đã là, lên lên thì bắt nhã rồi còn lên thì bắt nhã không phải ngồi à, thích tích đeo có nghĩa là phải đọc kinh dạ thưa chỉ muốn lên để mà còn học tu thêm nữa chứ còn bây giờ mình cũng chưa có rõ cũng chưa ô minh nữa hạnh để xin để là đi tới chỗ nào yên tĩnh để mà học để mà tu thôi chứ còn đó là đó là trong cũng tình ích ghét ok rồi à, lên bắt rồi ghi nhận ghi nhận không hứa bố à, bố đức ở cho nên là nói cái phụ ơi cha mẹ cho cô hàng sớm về à, cảm ơn cái phụ bố đức cho nên là nói <laughs> nói cô hàng ở trong đó à, ghét liền à, à, lò bắt quá đi lửa là pha rồi tôi giữ được không sắp sửa lại, khi ra rồi à ác họ luôn là nguyên một chàng à, gà quay vịt quay ốc quay tròn quay gì á tự nhiên nghe người không uh, kiểu đó mình nói là đi <laughs> người nào mà nghĩ về mấy cái này người đó, đó là điên mà nó không hai nó bị tạp nha nhà từ thiện người quốc cũng làm nhà tù tội cũng là cái tế từ thiện tù tội Phật uh, à, Kinh Sự rất là được à, một cái, cái nhân duyên rất là tốt, đẹp là hôm nay lần đầu tiên đến đây gặp được anh Ờ, thiên Tướng Kiệt và ờ, cũng lần đầu tiên đến Thiên Long Sơn buổi sáng đã đến đảnh lễ cha mẹ ở ờ, địa của cha mẹ và tôi cũng có lời là rất gặp đến đây là có lời là tán thán anh Thiên Tướng Kiệt một cái ý kiến một cái à, tôn giáo mới về thiên tâm để cho cái tương lai của cái cả cái thế giới này được à, bình đẳng và được à, mọi người không còn cái kỳ thị về vấn đề tôn giáo thì vấn đề mà à, con người sẽ tiến bộ hơn và à. hạnh phúc sống cuộc sống hạnh phúc từ có lời rất là tán thán anh phi tiến kiệt về đạo thiên tâm và cả gia đình phật chỉ có bao nhiêu lệ bây giờ cái này em giải thích cho kỹ đã hát chị ca kiểu nhóm nhạc nhưng mà vì chỉ là thừa định của cha thượng đế cũng là chuyện tin cái đạo này đạo của cha mở đời trở lo thiên là việc này giá tiếp nhận dùm cho cha chỉ trên trời là một thái tử nhỏ thiên tử không phải trong Phật cha là người à, lá trên mặt là ra cái đạo thì là Phật có cái công thức của Phật hôm nay Đức Thầy xuống đây cùng với Kiệt hai người lập ra cái đạo mới này để cho ta, cái quả địa cầu sau này không còn ánh chiến để còn thái bình cái trái tim mà bị ngược thuốc là để cho trái tim nó hướng thượng giáo là giáo thực tế là bình đẳng đạo trời pháp phật chỉ thờ độc giác thờ là thờ cha thôi để nó cùng một cái à, cái à, cái đấng tối cao của mỗi tôn giáo công giáo hồi giáo ấn độ giáo và đồng thời phật giáo để mà họ không có còn cái sự phân biệt nữa ai à, cũng trời ơi vui trời ơi buồn trời ơi trời ơi trời ơi tóc trời ơi mày lát ông mày gác đúng không nói bày bại thì bây giờ thì chúng ta đây là con trời nếu mà ở ngoài kia mà có những người mà vô đạo ông giáo là phải rửa tội ông cha ông nhắn đầu đứa nít mới đẻ ra được vợ à, mạnh tay nha rồi mấy ông mấy ông <laughs> thầy á thì à, à, con là diệu nghe thấy không là từ nay con của đệ tử của thầy nha ông thầy đi xuống đường ngục thì diệu nghe cũng đi xuống theo mà không có ông thầy người ta không có nhập môn còn cháu được cha với đức thầy với hội đồng của phật muốn cho cho người ấn độ hay là người là người mọi da đỏ trong rừng à, à, à, africa cũng có sự công bằng mày ngồi nó mày chơi đi kỹ con khỉ mà nó nó khôn á nó quay hướng nam bắc nó lại cha là nó không nhập hai trăm hết hiểu không nghe là bất cứ linh nào một kinh nhập tại vì nó không là ít kinh mà cũng là có người mà qua nó bị đỏ là rồi con sư tử nó vừa ăn con ai rồi cái nói hả, nó qua giữ nó bắt làm gì đó nó cũng là là là tả nghiệp từ đời tú nữa cũng như con người mình trên thế giới người mỹ người mở người trung người bắc người nam đều có thể quay hướng đông bắc là tổng thiên đình có đích mắt này chưa kịp nhìn thấy tổng thiên đình hướng đông phát, còn hai mắt này thấy mắt thịt thấy thì từ đó cứ quay điểm đó tâm mình quay về cha thì mình sẽ là con là, là tự đặt cái tên họ thì tôi tên là Nguyễn Phú Trọng thì nói rằng ngày nay bác trọng lên đất cũ đất bò đi bắt trọng quay điểm lòng bác con tên là Nguyễn Phú Trọng từ cái bác trọng nói hôm nay con là Thiên Phú Trọng con của thượng đế cha cũng cha cũng quan nghĩ uh, ờ, uh, ờ, với ảo bạch đúng không thí dụ như ông phạm minh chính con là phạm minh chính không à, rồi đó là hôm nay quay điểm lòng bác nhưng mà vợ ông đâu thấy lính ông không thấy nhưng mà thật sự cái tâm ông đã đã đã sám hối rồi thì ông cũng sẽ được về trại ví dụ như à, bên đây ông à, cúc thì coi là nguyễn trung quốc là phạm hay à, gì đó là nguyễn trung quốc là thiên thiên trung quốc thì đôi tội cũng được xóa từ đó không có cần rườm rà để đi tại vì cái trước ngày đầu tiên người ta là để nhập đạo rất là rườm rà thiên tâm không có cho nên là cái cái mặt đó được ghi tên đó là nó cách nhập đạo thứ hai đạo thiên tam đã ra đời trên cõi tầng trời đâu xuất thiên của phật như là hả hàng nghìn năm ở tất cả trên trời cũng có đạo hết chư thiên thì đạo thiên tam ở bên cõi phật thì ờ, ờ, bên bên phật rồi quỷ là nó có cái đạo của nó nữa ở trên à, thao tự đại tiên và Atula cũng có đạo của nó cũng thế gian cũng vậy thì cái đạo thiên tam nó nằm trên trời cái ngày mà ở trên cao thì ờ, phổ biến cái à, cái tài chính tiết kịch hôm nay trong đó là giáo chủ đề thứ hai nhưng mà sẽ có giáo chủ đề thứ có một thì không nói là ai mà việc đó chín mươi phần trăm nghe còn một phần trăm không biết thật chỉ là là đức quỳnh phú sổ là người số một cho nên lúc mà chị ra này con phải con thứ hai nhưng mà ai là bỏ thì chưa không nói thì để sao này để nó ăn thoát á và đồng thời nó kêu tất cả họ tiên phải làm cái sạch tiến trình để trên tường trong nhà để để sự bảo hộ và che chở do đó mình có chết đi nữa đó bất cứ lúc nào có thể xảy ra trong gia đình thì ông thổ địa trong nhà đó ông cũng biết người này ở khi ông đưa đúng được còn hơn là của quyền nó đứng trước cửa nhà trên cái giường mình nó chờ lâu mình tháo thì của quyền họ quyền lo ờ, đấy nó họ đi chạy cái tường kia à, cái quỷ sau này nó cũng căng nữa nợ là đồ nơi đời nó cũng căng để nó lấu chân đi đó hay nó hỏi mà nó được lo đó thì cái đó lý do gì cái kia mình là cái sự tiếp thì là hàng nghìn năm trên trời chúng thế gian này năm 1979 thời đó kẻ tù nam là đến Hà Nam nên nước Bắc miền Bắc nước Việt Nam tất cả các tù nhân chính trị của Hận Thiệu trước Bệ Lâm là bị đại ngoại tướng tá trong đó có gì trong đó có đài đúng không có đài chuyên viên chạy cơ đúng không rồi có loại áo cũng chuyên viên là, là tâm linh đúng không cũng bắt ngoại thì hai nhóm đó thì trong đó nó đâu có máy radio đâu đâu có đài BBC hay đài Bo hay là đài CNN này mấy cái đài tin tức gì đó bất chuyện gì thế giới bên ngoài nhưng mà trong đó người ta lúc nào cũng ngoài cái sự mà đi lao động và người làm ruộng hay là nuôi súc vật gì đó người ta cũng người trí thức người ta sống cô đơn mà người ta không có chuyện gì làm nó còn cực hình hình hơn là người mà mình nãy thật thà mà nói chuyện thích nằm trong phòng đó cái gì đó không à đã à, người thật thà vậy đi nghĩa vậy mà chính thức thấy họ mới suy nghĩ nhiều có người trí thức mà bắt hết trong đó mà làm thì không ngại nhưng mà không có cho nói chuyện của thế giới bên ngoài là một điều đại công thành với những người đó cho nên dạ, nhưng mà những người đó thời đó người ta lại làm chính trị à, như là trong quốc hội của ông tiểu hay là tướng ông à, tướng dùng này tướng dùng kia ông quan trưởng hay là ông uh, nhiều những tướng việt nam nguyễn khoa nam là mà không thèm tự tử nhưng mà có nhiều ông không có tự tử thì bị bắt không bao giờ tin tâm linh nhưng mà do đó không tin cũng phải tin tại vì nó chút cũng phải tin thì lúc đó bên cao đài với à, à, cộng với cái nhóm của mấy bác mà bên uh, bà hảo cũng bị ở tù thì người ta đặt ra những cái mặt đầu tiên trong tù là à, thì lúc đó thì mấy ma đồ vô dẫn dẫn tụi chơi đúng không thì từ từ từ lên ngày qua ngày thì lúc đó có thằng ta gì là thân tinh chỉ tinh á ổng là gì thằng ở dùng đó ổng về cái đó rồi từ từ nó gọi là cơ trời tức là người thường á là cái bàn cơ thì là ma quỷ nó vô nhưng mà cơ trời là trời đã ấn định đã phong cái đó có một không hai trên thế gian này cho nên đạo quảng là lập ra cái bàn cơ trời đó là một cái wifi một cái communication một cái facebook hoặc là một cái youtube nhưng mà trên youtube nó có muôn trùng máy xấu trên đó nhưng mà không phải là nào cũng tốt facebook cũng có muôn trùng cái cái cái cái, cái tốt trong đó thì cũng có cái tốt cho nên người nào ở trong cuộc đó mới hiểu được thật hay là giả và có cảm nhận và cái sự mình phải là từ chủ đó là cách để mà communication từ năm 79 khi chúng cộng tấn công ở miền bắc nước việt thì lúc đó mấy gì trên trời mấy về cớ nó chạm kêu tất cả các con tù nhân ngày đó tháng đó thì mấy gì báo trước chừng tháng này phải không đi ờ, kiếm gỗ kiếm gỗ kiếm thiết kiếm cái gì làm cái dấu làm cái dấu này mà mấy ông đâu có cái dấu này là gì à, cái giáo mà cái tim như cái này thôi còn không tiền nào Việt Nam chế rồi à, à, rồi đeo để vô cổ để được tất cả các chị thiện thần gia hộ là từ năm 79 thì đúng không bây giờ ông nào thông tin gì đó cực kỳ là thông tin cũng phải tin thôi bây giờ ở đó, đó là sát người pháp mà nó chèn qua rồi bom đạn rồi xe tăng nghĩ kẻ tù á cả như là mấy chục nghìn người nó phải dễ bị chết không thì trong lúc đó chạy tàu tất cả mấy bác thời đó phải đeo cái giống này cho nên giáo viên tam thật sự đã xuất hiện ở quả địa cầu này năm 1979 thì đã đeo giống này từ thời năm 2000 trước đó nữa nhưng mà quý vị sau này đến năm 2017 thì có vài người đeo rồi từ từ tới 2019 thì cũng nhiều nhiều 20 người nhiều bây giờ đến năm 2023 thì nó lo ra tới ngoài Hà Nội ở trong bộ chính trị mấy ông đeo còn nhiều lắm thì nó là gì vậy cái giáo dạ. này là của thượng đế cũng một cái thời đại văn minh sau này chẳng qua là dạ. mình sắp sửa đến văn minh thì dạ. cũng là cái cơ chuyển động của cái thời cực kỳ khổ mặt pháp này cũng sắp sửa lại thì mình ở cái lúc giao thời thì trước mắt thì mình thấy khổ nhưng mà thật sự có cái khổ thì bắt đầu cái sướng nó lòi lên cũng giống như cái mặt trời mình mình mình mà buổi chiều mình nhìn thấy trên nước mình nhìn xuống nó nữa mặt trời nhưng mà ngược lại ở dòng trái đất bên kia là thấy mặt trời nó rạng nóng không thì bên kia là đang vui thì mình ở đây mình thấy nó xuống ở giữa chiều tối lạnh buồn mình chạy xuống núi nhưng mà bên kia là người ta hăng quan người ta gà ghét thì nó là thế thôi thì mình đã nghe cái dĩa lúc này là cái mặt trời con nửa nửa à, biển vậy đó mình ra đã biển nửa nữa thì giờ này cái màn đen này nó sắp lặn hết nhưng mà tại mình thấy mình khổ quá thì mình thấy thời gian nó lâu nhưng mà à, tiên phật không có không có lâu đâu ai cá thì kiểu nào thì đều bảo đảm cá một đầu ăn triệu đồng trên mạng thì nó luôn tất cả những thể chế vô hình cộng sản thế giới nghe tao sẽ đi vào thùng rác chia như này này nước việt nam sẽ thay đổi không thay đổi nước việt nam sẽ thành đầu đồng đồ đá trở về thời à, 10.000 năm BC tại vì lúc đó mọi người lúc đó chuyện bó tài nó tôi tập chuyện gì thôi còn bó tài còn gì thời tại vì nói chuyện họ không hiểu bây giờ là chuyện đi vô africa giống như đi ờ, nam mỹ hay là cái à, mấy ờ, năm lộn mà mình nói là mình nữa đó mà nói chuyện gì tâm linh họ hiểu thì việt nam bây giờ may mắn là chưa có trở thành đầu đồng đồ đá chưa có xã hội chủ nghĩa thì họ không nghe được cái tiếng nói ngoài này còn cứu được chứ còn đợi nhà năm nữa là bỏ ai cũng y như bây giờ tôi đóng mấy mễ này mới đen mấy mỹ đen tới mà nói chuyện về trời Phật với giáo thiên tâm là bỏ biết lỗ tai luôn dạ đâu dạ, dạ. hai mươi năm chín trăm bảy mươi chín dấu hiệu ra đời thì lúc đó cơ hội nó chưa có chuyển nếu mà kiện là người trong cơ hội mà nó hỏi là đại tiểu của cái đoàn à, lính uh, nê siêu nghĩa vụ nghe mình không phải là người đức hạnh là người thì cơ hội chưa có đến lúc kiệt chưa có dám động cơ lúc mà lập lúc mà cha bắt phải cơ trời mà chuyển mạnh lên đó năm hai nghìn 2017 ngày sáu tháng ba năm hai nghìn mười bảy đúng ngày đó cha mẹ và tất cả là một ba thầy trên núi Thiên Long Sơn thì họ làm chư Phật thượng đế đọc thánh chỉ ban ra cái đạo này kiệt thì là người thừa lệnh là bùi thuốc dưới chân để mà nhận chữ chỉ theo mà một cái đạo ra đời bất cứ người nào lỗi lạc nhất thế gian giỏi như kiểu sư cô Hoàng Sơn hay là Lý Học Chí tất cả những người mà giỏi về đạo cả những mấy thầy luôn cũng chẳng ai dám lập cái đạo nếu không có lệnh của thượng đế nếu không có thiên long bát hộ gia hộ nếu không có hội đồng chư Phật hợp tu mình đừng có nghĩ là cái gì vô hình làm gì không có phải là không biết cái gì phải đồng ý thì cái đạo nó ra được. còn một người nào nghe nhiên mà ra cái đạo nó cũng giống như là <laughs> mình nói gì ta không phải dễ ra cái đạo thì là ngày 16 tháng 3 năm 2017 đạo ra đời được 36 tuần trời do họ cả thiện thành thành tế đen là địa tiên những địa thành cổ hành tiên rồi tiên cao tiên thấp nhiều loại tiên lắm nha rồi bồ tát thấp bồ tát cao thánh thấp thánh cao rồi phật nhỏ phật lớn rồi tất cả bên công giáo mấy ông em các cũng là gia học này. thì cho nên cái đạo này bây giờ ai mà có đại nạn gì cũng thiết cỡ nào phát chỉ chạy mà đeo cổ cái cơ hội còn được 50 phần ung thư kiểu nào hay là covid đã qua rồi covid cứu, cứu biết bao nhiêu người cũng có dấu hiệu này huống hồ chi mình đã ba mấy triệu người bị covid bị bệnh tật bữa về chết nghĩ dòng hồn họ đâu chỉ không xe được cái cáp ở phú quốc để mà nước họ vô họ bay tùm lên hết họ đi về nhà họ đi đủ chỗ hết chỗ nào không có phật thì chỗ đó là có họ họ kéo mình hết cái đeo này đi nghĩa địa đi nhà hoàng của mấy người tăng bà con rồi đó thì mấy ma nó cũng nể hết tám phật để lại là à, mình về nhà mình có bị ớt à, lạnh hay là bị uh, ám hết dông hết theo còn ví dụ tình ông bà mình ở chùa mỗi lần vô chùa mình lại ông bà mình nhưng mà mấy dòng cái bờ nó cũng nhảy vô cái bóp mình nó ngồi đi về nhà mình nó bóp đẹp <laughs> chui vô mình khách nó về thì cảm ơn là cảm ơn ai là cảm ơn thượng đế cũng cha thương chúng ta cha không có vụ khổ cha cho đạo là để thanh lập thiệt đó thì không có gì để mà những ơn này thì nó tập trên khi chỉ là người con thương chúng sanh mới nhảy xuống đây không muốn sống cảnh sung sướng trên trời trời mới mang khắp làm chịu bao nhiêu cực khổ đau đớn thì mới hôm nay nó là tiếng người và đồng thời là tình của bề trên để mà nó là những cái sự thật mà thế gian này bị bệnh mắt bệnh tai ở những con cháu ông mà bị lúc mà thời tất cả à, nó cầm đó thật sự phải nói họ không phải là thầy ra họ là Apollo nói gì đó đà tốt này tại vì có tốt thì biết mà từ ông từ ông cho nên ông nào nói ông mê giá ông mê giá thì mê trai bê đế nhiều lắm cho nên đừng có tưởng ông nào đẹp trai mà không phải bê đế cộng lại là ngon ngọt thì một pháo liền mà ai không ngon ngọt việc lên đài hôm nay nói 204 cái clip mở clip 34 tiếng học thì nó thật chưa từng ai dạy việc nó một thật tự học mỗi ngày tự học tự học từ lúc lớp đầu tiên ra tới giờ tiếng việt cũng tập tệ lớp bốt mà rồi không biết ca gần đây nó bị nói con nó giáo viên khắp hết mọi tầng lớp xã hội những cái người hiểu con đã hiểu con đã thương con đã thương con còn những cái người mà người muốn thiện cảm với con để nghe con giảng pháp để nghe con nói chuyện sự thật á mình nói chuyện sự thật là chuyện đạo để họ quay đạo thì mình phải dùng những cái phương tiện khác miễn làm sao để đưa hết tất cả những người hạ căn và thượng đi về gặp mặt cha mẹ và sống một cái gia đình sum hợp ở trên thiên đàng đó là mục đích cuối cùng của thiên đức kiệt ngoài ra không có một cái gì khác ngoài mục đích đó không có mong vào sang thế gian có nhiều tiền cũng cho hết mọi người chúng ta đang học tập giống như chiếc thuyền đi bể những người nó ở cả sáu cái mặt rồi nó cũng từ người thì lùa lại lên được đạo thì được cha thương khen thật trong lúc này thì à, nước việt sẽ có nhiều người chết trong những ngày kế tiếp thế giới sẽ có nhiều người nhiều cái chuyện đến khi mà cùng cực rồi đó thì đức thầy xuất hiện lúc đó mọi chuyện á sẽ ổn định đó còn ngày nào quý vị chưa thấy quỳnh phú sổ mà xuất hiện á đừng có hòng nói chuyện yên ừ. bây giờ nhà cửa đóng người nghe bữa nay nhà thương nhắc cửa đóng nha ngày mốt chưa thị đóng nha ngày bữa nọ nữa là da ba trận nữa thôi là thuốc men bệnh tật nổ đầy luôn rồi đó nữa bây giờ mình chưa thấy đừng nói chi là thăng nhất ờ, hả nội nổ cũng bị tâm cái là thăng nhất không có chuyển vô kịp nữa là xe cỏ ai đâu đó cái máy chạy không có thằng để ờ, mình chạy đó làm sao mà ra lúa ok rồi ghi nhận cảm ơn chị khen tạc giáo thiên tâm có thiên tâm rồi ở trên đó có nhiều người người ta không có ưa giống này tại vì má lội nó đi lúc nào cũng ngược lại với họ tìm nội cái lỗ lỗ nhỏ lỗ lớn quý vị cái tự <laughs> ở trên đó là trên trời ở đây giống này rồi bảy chín năm bảy chín người ta làm giống này rồi nó kêu là lưỡi tim nó kêu là lưỡi cho nên để trái tim nó không có giống như trong cái người của mình nó có nghĩa cái tim trong người của mình là đi xuống không trong khi trong kinh mình có nói tâm bình đẳng hướng thượng thì cái trái tim này là đi lên để mình hướng thượng là tâm mình lúc nào mình có bận rộn kiểu nào mình có thổ kiểu nào có do bị cái vai ra bị à, chồng nó quậu dễ chữa, nhưng mà mình là con người hướng thượng mình cũng không có áp nại đột túc và mình cũng có một cái à, cái, à, tâm hồn cao thượng thì mình không có chấp cái người kia đang ở cái bực tức emotional trong lúc đó thì là cái tim hướng thượng vậy mà bị cái mình mới nhiều người comment nói ờ, cái này kiếm giúp thầy nói thầy từ ngày ra ngày thượng đế là mà kiếp à, kiếp mấy gì hỏi này thì chỉ biết sao làm gì vậy thế là à, thật à, rồi nãy này bao lâu rồi chim bao rồi cái gì cả là ba trước tình nào cũng ra clip để cho mọi người như món à, ăn tinh thần vui vui còn chuyện tin tức của thiên tình nó đâu giống như sắm chương trình nói là biết bao lâu là ông nội thì nó chết ngàn mấy năm cái chuyện ta tức đến đó là lý do giải thoát thì mình đã nói rồi hôm nay mình nói mình nhắc lại thôi chuyện kế tiếp nữa là mình nói nước việt á đi vào ngõ cục mà ngõ cục theo kiểu ăn gòn nha không phải là ngõ cục kiểu này nó hơi chậm nó đi vô nè đi nào à, à, mà mấy đại ca mà biết đường á biết biết biết biết biết thì lúc đó mới cẩn thật rồi mới qua qua mỹ kiếm kiệt kiếm đức thầy lúc đó ở sao còn bây giờ chưa biết <laughs> cờ tàn mà đã tính đường để xe bây giờ mấy vị mà nghe đài này rồi mấy vị mà nghe đài khác giống như là cười lắm ngày mai cộng thể mà nó còn thì bữa nay cũng nói cũng hùng hạnh nó coi lẽ kinh tế đang phát triển mà nó quá trời luôn thị trường chứng khoán hà nội sài gòn lớn đài ninh bình là chính xác chính xác hơn là chị nè luôn giống như chuyện mà đất của mình của anh tờ ba với à, à ông biden á tới ngày hôm nay giống một ngày quả cũng có trăm quay lại giữa kêu là cây qua bên nhập lại hát nhạc học luôn cái này hỏi à, thưa sư phụ cái câu mà bảo sơ năm cái tịnh sách đó theo để tự thấy đó, suy luận từ rộng từ thế giới mà hay là về ác hạt là bè treo Thái Bình Dương mình á thì đệ tử thấy cái câu bảo sơn thiên tự sách này nó có vẻ như là đa từ từ đó vậy nữa nhưng mà đây không phải là câu hỏi cái câu hỏi của đệ tử là Jerusalem là nơi sinh của Chúa Giêsu mà nó nó nó có một cái đặc điểm như thế nào mà để cho hai dân tộc giữa Palestine với Do Thái mà đấu với nhau tự nhiên kết sống với nhau để chỉ có một cái chỗ Jerusalem thôi thì ở Việt Nam mình á thì sau này theo như sư phụ cho biết đó là núi cấm như vậy cái núi cấm sau này có phải là nơi sản sinh ra một đấng như giáo chủ hoặc là có thể nói như thiên tâm đạo từ đó xin hết đủ là có rồi mình nói mình đại nhưng mà có là đại mặt vô vi về mặt hữu hình của mình á người nào là đạo người kia làm đạo bởi vì trên trên nói là lúc cấm là chính lúc việc là chính của một cái màn này sứ mệnh cũng có tại sao lại là không chọn núi đâu hà nội e cao đẹp hơn bự hơn là chọn năm non đẹp núi không cao không thấp ở nam tại vì cái nước cấm này ở giờ mấy chục nghìn năm về trước nó là một trận chiến không thà cửa tránh nhà tài ở ngay nước này, trong cái vô á trong đó cũng vàng điện trong mà vô vi mà mình không thấy nó cũng giống như là mình không cái cái cái, cái quạt trần á mình đứng lên thì mình thấy ba cánh mà cái quạt nó đảo quay mình không thấy đúng không thấy chuyên lên nóc nhà thì cái nút trắng nó có nó có một cái cung vàng điện ngọc cực kỳ ở đó mà giữa tiên tà thành tà và thiện thật à, và à, thiện tiên tiên cao tiên tiểu phật cũng tranh đấu để mà và miền dạ, núi tại sao người an giang bảo đảm ngày hôm nay đâu và những thời gian trước giao thông dồi dào là tự vì dạ, cái nước cám rỡ đầu lên thiên mà những vị uh, tiên lớn bỏ đi thì khi mà dạ, làm ô uế cho nên chỗ đó sau này mà sạch sẽ trở lại để vào trở lại dùng âm tiên ở trong cái vô cái chìa khóa là do ở trên trời nước Phật thấy uh, phá lại mình không thấy nhưng mà những người có linh căn của cả nước Việt thế giới này, họ biết cho nên bây giờ ai mà tin tưởng không còn đi mà bị thành các thành các là bị bỏ với các tại đâu mà thường không bỏ mình phải nghĩ nha mà người đó điểm mình càng không có phải là họ họ sống họ thế giới kia cao kia hơn thì mình thấy họ là cộng mà họ phải cũng cũng giống như tại sao chuyện nói chuyện tâm linh cao siêu người không hiểu thì nói thì còn mà người hiểu quá thì quá sợ cái chuyện xuất hiện không cần nói một câu nào người ta thấy rằng vua kiệt mà nghe là đã là học tu rồi không cần nói một chữ tại vì chúng ta thời nay ai ác nhiều quá rồi mất lòng tin với thượng thế cho nên phải nói lại từng nào lên để nói ra trước không biết có nhiều người hiểu không chứ năm nãy trong khi hư việc phải đợi thờ thành kiệt hội thì cái nước việt mới bình yên mà ngày xưa là những năm trăm 1940 độ lúc đó mình chưa có ra đời à, tiên tri đã nói nhiều á ngày tại trình ông cũng nói quá trời luôn nó cho đến nó cũng nói quá trời luôn vậy mà cái, cái tâm con người không tin vẫn là không tin cũng nhớ nghe đức thầy ngài đã nói trước cái này đây là lời của đức thầy gán nghe lời thầy dạy gán nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc giết thầy khó ra ở công cộng ráng nghe lời dạy của thầy để tìm đến việc giết thầy khó ra ảnh sát mấy câu thơ trong ờ, của ờ, ảnh sát phàm phu dình thích đạo ảnh sát phàm phu dình thích đạo dịch ra nghĩa là người mặc áo đời mà không hiểu phật pháp thì câu đó có thể nói mặc tình thế sự chúng khinh thi dịch ra nghĩa là rất nhiều đạo pháp cười chơi người này mấy kẻ tu mi tròn nhân đạo dịch ra có nghĩa là ý nói có mấy ai được như người này thì nhân thức tỉnh kiến quyền di dịch ra có nghĩa là khi thức tỉnh người này biết rõ chuyện trên trời và dưới đất không thêm nữa địa ngục nữa ngay thẳng thiếu trung cha hiền thảo ngay thẳng thiếu trung cha hiền thảo dịch ra nghĩa là người này luôn an ngay nói thật trung hiếu vẹn thọ kim hề bá thích gọi vô si dịch ra nghĩa là người hiện đại luôn cho à, người hiện đại luôn cho người này là ngu si vì có tiền mà không biết tận hưởng riêng mình mà chỉ lo cho đại học cầu cho bá tánh xét đời biết ta đó là lúc này thầy xưa ông tiên tiên nói về chuyện nghĩa bây giờ giàu cho bao nhiêu nhà đi lỗi lạc có nói kiểu nào nữa nhưng mà con người không có đủ cái trí thông minh để mà hiểu những lời của người xưa nói thì nó cũng như không thôi đó trên mà mấy chư Phật với mấy thiện thần xuống đen hết mấy thằng ngu này dục cuối mà đi dục hết thì đâu còn gọi là thánh đạo hiểu không thánh đạo có nghĩa là mình mỗi một người chúng ta đều có lương chi đều có tánh thật tánh thiện phải tự thích đó là rồi tụi con đi thịnh lộ bình an nha bích lắm. vậy việt nam á đừng ờ, ờ, có gặp à, thầy này các cô kia này nọ nè, ta bảo bùa có rồi <laughs> đấy còn cái chính chính chưa hết đó là đặt cửa này nè rồi con về đường lộ bình an thì vui vẻ sớm về nguyên học nguyên sát con đừng có để vậy để cá không bắt đầu mở đó à, à anh đi về cũng về chỉ hỏi cái hòn mắt còn miền nam phụ nữ thì ừ, cũng có nhiều người cũng bị hết mắt hòn ok rồi ai hỏi gì nữa không mình hát break time Phoenix, Arizona. em sao này à, em có hai câu hỏi em nhờ anh chị giúp em anh câu thứ nhất là em xin anh chị cùng em làm cái này à đấy ờ. à, thì bắt ngã thêm à, thêm to thêm nữa thật sự không phải để thử mà dặn dùm cho cha cho mấy như là à, dùm cái gì chẳng mình là bạn nhau hết đâu vậy dạ, dạ. à chẳng mình là cũng dạ, bạn nhau tiên nữ với nó cũng giống như là trong triều đình vậy đó thì lúc đó cũng là bảo làm công ty chơi bạn nhau đi hát hoa rồi còn chúng đây thì cứ kêu lại cũng được nhưng mà nhận cái giống trung tâm là để có cùng chung để diện cho cha lên đây rồi anh gì biết nào á

bây giờ tụi nó này vô đây ôi da dạ, ai đừng nó chỉ em nó là không nhiều tiền đưa tôi hết à, tôi cô bỏ bà cô chết giờ cũng tin cũng cũng cũng khóc ai da dạ, không thằng nào thì mấy cái đó người ta đi làm tiền mình thôi mất mất hết cái đó mà mình này nó không chết mà có như tiền gì cũng Nam bệnh nhân thì rồi rồi đây rồi đi đâu sắp chết bữa giờ để chẳng không Thôi đó Tôi nước tài rồi của cô đi về học tiếng hát chào